Wow Trời ơi trời nó bự kìa Trời bự dữ vậy Đẹp dễ sợ luôn á Ê nhưng mà có khi nào mấy, mấy con cá voi này nó hút mình cái bởi thuyền luôn vô mốt Sợ lắm ấy nha Ê vô mốt Ông nghe tôi nói vậy ông tôi hỏi sao không không chịu trả lời vô mốt Quay Ủa Ê Ê Ủa Vô mốt đây Ông đâu rồi Ủa trời ơi tự nhiên không đang ngồi trên thuyền không chịu ngồi đi nhảy nhảy xuống dưới biển bơi đâu mất tiêu rồi Vô mốt Cứu tôi với Cứu tôi Cái con. chung với con chim đại bàng kia vô mod ủa mà sao không leo nó được vậy chim đại bàng bắt là sao thấy gì kỳ vậy vô bồn yên tâm đi sữa này vô mốt sữa uống ngon lắm thơm lắm đó uống rẻ lắm á uống đi uống đi được không sữa này à ha, ừ. người mười có vẻ là thơm nè ta sẽ ừ. lấy còn thằng uh. là mơ đi nhá còn cái tên không cận của người á xin lỗi người đi hắn ấy chỉ biết gọi là bơi xuống dưới, ở dưới nước thôi chứ còn cái pháo đài này của ta ở tít trên trời cao làm sao mà ừ. hắn bay lên được <laughs> thôi sữa thì à, ta xin còn thả ngươi thì <laughs> ở đấy mà nằm mơ nha Vô mốt ơi, ông đang ở đâu vậy vô mốt? Trời ơi, mấy bạn ơi, người bạn thân nhất của mình, Mr. Vô mốt đã bị con chim đại bàng bắt đi rồi. Trời ơi, tại sao ngươi không bắt ta mà lại bắt bạn của ta hả? Ủa, ủa cái gì đây? Hả? Một hòn đảo bay trên trời sao Wow cái gì mà cao tuốt trên trên mây luôn vậy Trắng xóa không thấy gì luôn Ui khoan Nó là chim đại bàng Thì nó sẽ sống ở trên trời Ui có khi nào cái này là hòn đảo của nó không mấy bạn có khi nào vô mốt đem bị bắt nhốt trên kia không vô mốt vô mốt ơi yên tâm đi tôi sẽ lên cứu ông ông đừng sợ ôi trời ơi mấy bạn ơi vô mốt sợ độ cao lắm vô mốt mà leo tuốt trên cao vậy thế nào ổng cũng xe xỉu luôn cho mà coi bây giờ là cách nào để lên trên đó được đây trời ừ, để xem coi À, nhìn coi ui trời chỗ này chỗ này toàn là băng tuyết không mấy bạn ơi lạnh muốn chết luôn á làm sao mà mình lên trên đó được ôi trời lạnh quá quên mất không mua cái áo lạnh mặc vô ôi, lúc thì ở sa mạc á lúc thì ra ngoài núi tuyết thời luôn á u khoan ở bên này có nước nè hay là mình bơi nước mình bơi lên trên kia ta ừ hợp lý hợp lý để mình đi vô mình bơi ừ, nhưng mà khoan ở chỗ này là chỗ núi tuyết đó không biết có bơi nổi không đây ôi trời ơi lạnh muốn chết luôn á trời nhảy đến đây nè ừ. ok leo đây rồi à, cái gì đây một con rồng oh my god một con rồng nó bị đóng băng luôn các bạn ơi các bạn nhìn nè ui hình như con rồng này nó cũng giống như mình nó nó nó nó nó, nó tính gọi là chui trong cái nước này để để nó tắm hay là cái gì các bạn xong nó chui xong nó bị đóng băng luôn nó cứng người lại luôn các bạn Ôi trời ơi Ờ, con rồng mà nó còn chết thì huống gì là mình chạy <laughs> trời ơi vậy làm cách nào mà mình có thể lên trên đó để mình cứu được vô boss đây con rồng nó còn chết thì huống gì mình là con người trời ơi vô boss ơi hồi nãy ông không chịu đưa tôi mấy hộp sữa tôi biến tôi uống vô tôi biến hình cái là tôi lên cứu ông được rồi vô boss ơi à, <laughs> bạn của tôi à. từ nay chúng ta sẽ không gặp lại được nhau nữa rồi <laughs> ai kìa à, à, à. ủa khóc lại Tại sao con khóc Trời ơi Cái người mà hỏi câu hỏi này Trên đời này chỉ có thể là ông Bụt mà thôi Ông Bụt ơi ông Bụt Ông Bụt ơi à, à Ông Bụt ơi à, à Ông Bụt ơi con xin ông con khóc? Ông ơi ông có thể nào giúp con được không Bạn của con bị bắt lên trên cái ngọn núi tước à, Không cái này có hòn đảo bay chứ Hòn đảo bay tuốt trên kia nè thôi bây giờ không có cách nào để con lên trên kia con cứu được bạn con hết ông ơi ông có cách nào giúp con lên trên đó được không ông <laughs> ờ. cười gì kinh cười gì tại mươi năm nè, ở nè, đây nè, của ta nè, nè nha người ta đang khóc mà chị ông cười à kỳ lắm nha nha ông xem có giúp được không tiếng cười người ta kỳ cục vậy gì vậy có muốn được giúp không À muốn muốn dạ dạ muốn ông ơi Nếu ờ, chị để con. ta nói hết câu <clears throat> Dạ dạ Với kinh nghiệm sống 80 năm ở đây của ta Cái việc lên trên kia là chuyện đơn giản ta tất nhiên là ta có cách rồi Ui có cách hả Vậy ông ơi ông chỉ con đi có cách nào lên cho nó không Ông có máy bay trực thăng hay tên lửa gì đúng không <laughs> Mấy cái đấy ta không có Gì vậy Trời ơi vậy nói chi trời Thôi thôi dẹp đi cho rồi mệt quá Ta có cách khác Trời Ô. ơi Trên đời này có bao nhiêu cách cả rồi à, à Dạ dạ dạ có cách khác hả Dạ rồi con xin lỗi con xem thường ông quá Dạ cách gì ông <clears throat> Giới thiệu với con Đây chính là hạt đậu khác đau thân này chỉ đúng vậy chỉ cần gieo xuống nó sẽ mọc lên nó mọc lên tận tít trên trời cao luôn wow vậy là con có thể lên trên kia để cứu bạn con rồi vậy thì ông có thể nào cho vâng. con xin cái hạt đậu thần này được không ông <laughs> tất nhiên là không rồi nghĩ sao vậy ủa gì kỳ vậy tự nhiên ông cười quá trời cái ông kêu ông giúp con giờ con xin ông không cho vậy ông tính làm gì bố con à Ờ, trên đời này không ai cho không ai cái gì hết á bây giờ sao? con muốn có cái hạt đậu thần này đúng không dạ. con phải trả một cái giá cái giá là tương xứng với nó ta nghĩ xem là bao nhiêu bao nhiêu cho vừa ta Trời bây ơi. giờ làm nào để được, được giá ta à, <clears throat> một nghìn kim cương cái gì một nghìn kim cương trời ơi ông ơi ông là gọi là giúp con hay là ông ăn cướp vậy ông bán một ngàn kim cương rồi tiền đâu con có mua à, tôi không sao hoặc là có hạt đậu thần để cứu bạn còn không thì thôi cứ ở, ở dưới này thôi trời à, dạ dạ dạ dạ dạ xương của bạn nhá à, dạ dạ dạ thôi thôi được rồi con con con con xin ông bây giờ ông bán thiếu con được không bạn của con giữ hết kim cương rồi hôm bữa con mới cứu được nàng công chúa từ thế giới kim cương cô ấy tặng của con ấy tận hai rương kim cương lận mà bây giờ bạn con con giữ hết trơn rồi Bây giờ ông cho con mượn hạt đậu hần đi Con lên cứu bạn con xong rồi con xuống con trả ông Được không? Ừ, có tin được không ta? Cũng được. có gì đó là tin chứ Trời ơi, ông, ông nhìn mặt con đẹp trai thế này Mà nhìn ông bộ ông nhìn mặt con nhìn giống mấy thằng lừa đảo mà Đúng Giống gì mà giống ông kỳ quá à Thôi nhà ông cho con đi mà con xin ông á Con không bao giờ biết nói dối là gì đâu Hề luôn á Từ nhỏ giờ chưa bao giờ biết nói dối gì luôn Con mà nói dối câu nào á ha là là là trời mưa luôn đi Đó đúng rồi trời mưa luôn Con mà nói dối câu nào là trời mưa luôn Hmm, có vẻ trời không mưa ta Đúng rồi, thôi trời giọt mưa là đâu Nhìn không? mặt cũng sáng sủa, mặc dù xấu trai một tí cũng Thôi cũng nhìn được Được rồi, ta tin tưởng ngươi nhá Đây, bây giờ là ta đưa cho ngươi hạt đậu thần này Bây giờ ngươi hãy gieo trồng ở gần cái khu khu kia kìa đó lúc đấy thì hạt đậu thần cây nó sẽ mọc lên và ngươi sẽ lên được đó xong dạ, đó dạ. giải cứu xong thì nhớ đưa tiền nhá dạ dạ con biết rồi con biết rồi cảm ơn ông cảm ơn ông trời ơi thấy ông mày thấy ông trời tính ra cái thế giới này mình chỉnh cho nó không có trời mưa không thôi mình mới vừa nói xong câu đó là trời mưa luôn các bạn nhưng may quá mình chỉnh thế giới cho tắt hết mưa <laughs> Thôi rồi nhưng mà không sao mình là một đứa trẻ ngoan mình đã nói là mình phải giữ lời tí nữa mình sẽ đem uh, tiền mình trả cho ông uh, cái ông đó ok rồi bây giờ mình sẽ trồng cái hạt đậu này đâu ta ờ à, trồng bên này đi chắc là trồng bên này là hợp lý lý nhất là bạn ok rồi đào đào đào đào đào ui no ở chỗ này nó không có đất ở à, đây đây bên dưới này có bên dưới này có ok rồi rồi đào đào đào nhiều đất lên bạn ơi đó đào nhiều đất lên rồi ok sau đó quăng hạt đậu thần xuống dưới đây rồi sau đó lắp đất lại lắp lại lắp lại lắp lại ok hơi oh, ờ, rồi bây giờ chờ cho hạt đậu thần nó lớn ra thôi ờ, ủa lâu quá ta đậu thần ơi lên to dữ vậy u trời ơi, mấy bạn ơi mình không ngờ là cây đậu này lại to đến như vậy luôn á nó vươn lên tới trên cái hòn đảo phía trên luôn các bạn ơi hợp lý hợp lý được rồi vậy là cũng đã có cách để có thể leo trên đó mà không cần gọi là bơi trong nước rồi ok được được được mình sẽ leo lên trên cây đậu này vô boss ơi để tôi một chút nha tôi sẽ cứu ông nha vô boss đợi tôi rồi ai ôi, ôi trời cây cây đậu này khó leo bạn ơi à, Ui may quá ở trên cây đậu này nó có mấy cái cọng dây leo nữa bạn mình có thể leo lên được Robot tôi tới đây Hay Cố lên cố lên gần lên tới nơi rồi Đừng để bị rơi xuống Không thôi là phải leo lại từ đầu đó Trời ơi mệt quá bạn ơi Ui cái gì mà cao như vậy Oh my god Trời ơi bây giờ mà té xuống dưới cái là tan xương nát thịt luôn bạn ơi cố lên oh, Cuối cùng cũng lên trên được rồi Trời ơi, nó cao dễ sợ luôn các bạn Ôi trời ơi một hòn đảo ở trên bầu trời đúng là cái nơi gọi là sinh sống của con chim đại bàng hồi nãy rồi bây giờ làm cách nào lên trên kia được đây ta ok thôi bây giờ mình sẽ thử mình bám tường để mình leo trên kia nha các bạn nha Uầy, hey, hey, hey. cố gắng lên gần lên tới nơi rồi ôi trời ơi chỗ này đến tận hai block lận phải đập cái này ra để leo lên thôi ok hey, hey, hey. trời ơi mệt quá cái gì đây Oh my god, mình không ngờ ở trên đây nó lại rộng nó như vậy luôn các bạn ơi, bạn nhìn nè Ôi, trời ơi, một hòn đảo rất là rộng luôn Thôi gì đây? Ôi, hình như mấy con này là mấy con canh cổng nè các bạn Mấy con chim này nó canh cổng nè, nó không cho mình vào được đâu Bây giờ mình phải kiếm chỗ nào đó để mình lẻn vô mới được Mình sẽ nhảy qua bên đây Ok, kiếm chỗ nào đó mình nhảy vô bạn ơi ui cái gì kia một con vẹt mà to dữ vậy trời ơi trời nhìn sợ dữ ok ừ, nhảy lên này vậy này không biết cái chỗ nào để xuống dưới được không ta ờ ui bên này có cái hồ nước hợp lý hợp lý để mình qua bên đó qua bên đó rồi rồi rồi bây giờ tới chỗ có hồ nước rồi nào nhảy xuống dưới thôi ai ui ui ui lạnh quá lạnh quá lạnh quá trời ơi bạn ơi lạnh quá bơi lên trên lại bơi lên trên lại ui ui ui ui trời ơi lạnh muốn chết luôn trời ơi lạnh quá lạnh quá trời ơi ừ, cái gì đây Ủa? ở chỗ này còn có thêm hai cái con gì mà con rồng lai chim hay sao nữa bạn ơi Hả? nó đang canh cửa nè không vào bên trong được rồi chắc chắn là Mr. Yomot đang bị nhốt ở bên trong đây uhm, bây giờ làm sao đây ta làm cách nào để vô trong được cái ta à, đúng rồi mình sẽ thử đào tường mình đi vô đúng rồi đúng rồi mình sẽ lẻn ra phía sau các bạn ơi lẻn ra phía sau đào tường để mình đi vô ok ok nhảy đây nhảy đây hi hi hi ok thôi chỗ này chắc là được nè Ừ, bây giờ mình sẽ cố gắng dùng tay của mình để mình đập cái này ra cố lên cố lên ai à đau tay quá à đập đập đập đập đập đập cố lên cố gắng lên cố gắng lên hey. Trời ơi, ở trong đây còn có mấy hêm, mấy con dê siêu to khổng lồ nữa các bạn, nhìn sợ quá à. Cái gì nhìn ghê quá vậy? Ui, à đây đây, Mr. Yomot Hay Mr. Yomot nè Ôi rồi ok, để mình sẽ cố gắng chậm chậm chậm chậm thôi, chậm chậm thôi Không để cho mấy con dơi này phát hiện ra mình các bạn ơi Yomot Vô bot Đúng rồi, đúng rồi, tôi tới để cứu cậu đây Yên tâm đi, có tôi ở đây rồi Được rồi, bây giờ để để, để tôi cứu cậu ra Ôi, trời, trời cái này cái này nó làm bằng bằng bằng thép hay bằng gì á đập đập không được vô mốt ơi ôi mốt ông ông ôi cứng lắm Mau mau đưa tôi hộp sữa vô mốt để tôi uống cho tôi biết hành xuyên vô mốt đi, nhanh lên nhanh lên nhanh lên. Ồ, hợp lý hợp lý. Nè nè, cầm đi cầm đi cầm okay, đi. Okay. Rồi uống à, đi ờ, uống đi. Đây đây. Rồi, hỏi được đây. Bây giờ đã đến lúc mình đã có được sữa vô mốt rồi Chúng ta cùng nhau biến thành siêu nhân vô mốt thế nào các bạn ơi Ơi Ngom ngom ngom ngom ngom ngom ngom ngom à, Một cảm giác thật vô mốt Siêu nhân vô mốt biến hình hay da <laughs> ok bạn ơi và cuối cùng thì mình đã biến thành siêu nhân vô mod rồi đây ơi mấy con quái vật này à quên từ từ quên mất còn phải giải cứu vô mod rồi chứ tránh ra trời ơi tao đại hội chứ yên tâm có tôi đây à à tôi mà tôi mà đây nè vô mốt cầm lấy tí nữa dùng mấy cây này quýnh mấy con quái vật phụ tôi ok bây giờ thì tiến lên nào hey quái vật nè quái vật nè cho nè trời mày mày ở quái vật quái vật ui ui trời ơi con dơi này nó cũng khỏe các bạn ơi hơi hơi hơi hơi cha ui trời ơi mấy con này nó canh cửa cho nên nó khỏe bạn ơi ui trời ơi tiến lên nào vô mốt tiêu diệt hết bọn nó thôi mấy con dơi canh cửa nè mày hả mày mày quýnh nó vô mốt ờ, đúng rồi hay quá vô mốt ơi sử dụng kiếm lửa quýnh nó vô mốt mày mày mày mày hả mày ok rồi. bên này còn nè bên này còn con nữa nè húi không sao dạ. còn tôi dạ, tôi phụ cho yên tâm đi trời ơi có sữa vô mốt ở đây chúng ta vừa có thể hồi máu vừa có thể đánh nhau được với bọn nó luôn hơi bị mạnh luôn ơi, con dơi siêu to khổng lồ kia ôi nè vô mốt quýnh quýnh con nó đi tôi quýnh con bên này cho húi chắc từng ờ, hai con luôn trong rồi gần hai con luôn Ôi trời mạnh nhở Tôi mà Có sữa vô boss ở đây tôi hơi bị mạnh luôn á Ôi ừ. Còn ơi Ôi ừ, Dạ Dạ dạ Ôi dạ đau quá dạ Mày mày Ôi Ôi Vô boss Phụ vô boss <laughs> rồi Ok Rồi rồi Trời dạ. ơi cậu đánh hai ờ. con đi cái con kia nó mạnh quá bạn ơi mình mới vừa quýnh nó xong mình bị hết năng lượng rồi bây giờ mình phải uống thêm sữa vô mốt cho thôi nhầm nhầm nhầm nhầm à nạp năng lượng vô rồi, ra đây nào vô mốt đi. Ở ngoài đây còn có thêm hai con rồng. Ôi <laughs> trời, nó đang hôn nhau thả cơm chó rồi vô mốt. Đánh nó thôi. À. Ôi, vô mốt, vô mốt đánh đánh con bên kia đi, tôi đánh con bên này cho. Ôi. nè, chưa? Cho Trời ơi, trời ơi. Ây sao, sao cả hai con đều quýnh mình tôi vậy? Chắc nó thấy tôi đẹp trai với vô mốt. Tôi đẹp trai hơn, tôi đẹp trai hơn ông rồi. Tôi đẹp trai hơn ông rồi. Vậy tôi, tôi đẹp trai quả nào không? Dám quánh nhiều không? Tào lao, tại vì thấy tôi đẹp trai hơn ông cho nên là nó mới quýnh tôi, nó không quýnh ông đó. Hơi, hơi, trời ơi. Nó quýnh tôi nó không cho tôi lại gần nó luôn. Mày á mày rồi chết rồi. Còn còn con bên kia hỡi vô mất. Đây tôi quýnh phụ ông cho. Hơi, hơi, hơi. Ha. Ha. Quýnh đâu quýnh đó. Mày á mày. Rồi. Ok chết rồi chết rồi. Chạy chạy chạy chạy nhanh lên nhanh lên nhanh lên. Nhanh lên nhanh lên. Ui, con chim vạc siêu to khổng lồ. Ui nó đánh tôi vô mất quýnh đó này tôi phụ cho Ui. tôi với ông biến cho gọi là cái cái gì ta cái à, lâu đài à, của cái bọn chim này thành à, chim nướng luôn thôi à, đem tụi mày đem đi quay luôn ừ, ừ, quá các bạn ơi <laughs> bên này nè bên này nè còn cái này vô mốt ơi qua đây phụ tôi ông quýnh bên kia đây tôi quýnh bên này cho Ôi. rồi sửa cái một ha mày á mày ơi ok Ui. có giờ bớt có lên đó nó đang nó bị nó đang Sao bị mạnh nhá nó đang nó đang bị bị nướng lên kìa tí nữa bụng mình đem nó đi làm làm làm thịt ăn luôn cho bớt ơi mày mày mày ok còn con nào không còn con nào không còn nào không? Ủa, hình như hết rồi sao ấy Ok ok rồi rồi rồi đi tiếp đi tiếp Ôi trời ơi bạn ơi Tính ra cái cái này là một cái gọi là gì ta người ta gọi gì ta Lâu đài của loài chim hay sao bạn Chỗ nào cũng thấy xuất hiện Mấy mấy cái con chim mà bọn nó tàn lao vô bọn nó đánh bọn mình không mà Chắc chắn cái này bọn nó hành tinh rồi bạn ơi Vô cùng nguy hiểm luôn á Ôi trời ơi trời Ok đi thôi đi thôi Let's go let's go Ui ai? Ê Zubot ơi ngoài đây còn nè Zubot Còn mấy con nè Có mấy con gà không gà gì mà vậy cái con này không phải con không phải là cái con gà đâu con này là chắc chắn là con uh, gì ta con con con chim mà nó thành tinh đây đó và nó cắn tôi nè ấy ờ. ôi trời ơi bộ tôi đây là gà lai khủng long nè ôi trời ơi chạy chạy chạy chạy uống phải uống sữa vô mó chứ thôi ok rồi ôi ơi có con rùi kìa để tôi quýnh con rùi, thì cái gì vậy ông quýnh coi đi cắn đầu ao cứu quýnh đi quýnh đi quýnh đi rồi tôi giết được gần hết rồi nè cố lên cố lên mày ơi mày ơi ok uh, rồi rồi rồi ôi trời ơi sao ấy mệt quá bạn ơi tính ra bọn nó đông ghê luôn á thôi vô mốt bây giờ bọn mình kiếm đường để mình thoát ra ngoài đi vô mốt nhanh lên nhanh lên đi đi ờ, theo tôi theo tôi theo tôi qua đây qua đây qua đây ừ. qua đây vô mốt đây nhanh lên nhanh lên đi đi đi đi theo tôi nè tôi sẽ dẫn đường cho ông đi xuống dưới nhanh lên nhanh lên trời ơi em mỏi chân quá à ông cõng tôi được không cõng cái đầu ông á tính ra là con trai với nhau mà sao ông có suốt ngày ông đòi tôi cõng vậy hả được rồi được rồi chuẩn bị này nha rồi ok bây giờ chúng ta cùng nhau thoát khỏi cái hòn đảo này thôi nào các bạn ơi trước tiên thì chúng ta còn phải uống sữa vô mốt vô để nạp vô thêm năng lượng đã hồi nãy đánh nhau với bọn kia gọi là mất nhiều năng lượng quá à, rồi ok rồi vô mốt theo tôi theo tôi xuống đây này này tôi xuống liền bên này nè bên này nè leo leo mình leo xuống mình leo xuống thôi ok rồi xuống rồi nè nhanh lên nhanh lên nhanh lên gì đây tôi sợ tôi sợ đâu ca tôi đi từ từ chậm chậm thôi cho chắc nè cái gì đâu mà nhát gan vậy ông nội nhanh lên nhanh lên rồi ok được rồi hey. qua đây qua đây đây nè Nè vô mốt tôi nói ông nghe nè Hồi nãy tôi có kiếm được một cái cây đậu thần rất là xịn luôn Nó có thể giúp cho chúng ta gọi là leo leo xuống bên dưới được nè Xuống xuống đây xuống đây nhanh lên nhanh lên Đây Rồi ông tôi á tôi kiếm được á Tôi lên đây tôi cứu ông nè thấy không Đó xuống đây xuống đây Nhanh lên nhanh lên Đây tôi xuống bên này bên này bên này bên này bên này nhanh lên vô boss ơi chậm chạp quá một tí nữa con chim đại bàng nó bay tới là xong luôn hai đứa mình đó nhanh lên nhanh lên trời ơi từ từ tôi sợ đồ cao gần chết à trời ơi đây đang đi nè đi đi từ từ nè Cố lên trời con chim đại bàng bay tới giờ Ui Ôi, rồi, rồi, rồi, rồi, xuống liền Dũng đây, Dũng ơi đây Nhìn kia, nhìn kia Con chim đại bàng kìa Ôi, ôi trời chết rồi các bạn ơi bây giờ con chim đại bàng nó phát hiện nó bọn mình rồi bây giờ làm sao đây nó nó bay nó bay đang đằng đằng đằng đằng đằng sau lưng bọn mình kìa có chân có chân cẩn cẩn thận cẩn thận ôi, trời ơi tôi yên tâm đi con chim này nó không làm được gì đâu ui ui ôi cái con chim này nó nó nó biết nó biết gọi là trưởng trưởng ra cái gì kìa Mốt ơi <laughs> nghĩ các người nghĩ chạy được gọi là chạy xa khỏi ta mà người, người các người sẽ thoát được sao nghĩ sao mà đơn giản quá vậy hết ơi vô bó ra cẩn thận cẩn thận cái chân cái chân trúng trúng trúng cái viên này là là bị bị đau lắm á ôi cái chân cái chân ôi. sợ quá tôi đứng chỗ này tôi trốn nha ôi, tôi mới giờ bị dính bị dính có một viên thôi tôi mất nửa ống máu luôn á cái chân nha né né né ôi trời chết rồi vô mốt ơi bây giờ cái lá này có bé tí xíu như thế này à chúng ta không thể nào mình né né được mãi đâu thế nào chúng ta cũng sẽ bị dính đạn thôi ờ bây giờ là cách nào đi ông ơi ơi chết rồi không biết nữa giờ giờ sao đây giờ đây ôi né né né coi coi chừng coi chừng coi chừng coi chừng coi chừng uống sữa uống sữa uống sữa sợ sao người mấy cái con kiến nhỏ nhoi này thật là thích quá đi à trời ờ, ơi bây giờ làm sao đây ông ơi là người chạy đi đâu vậy Ôi. đây chính là bầu trời mà bầu trời ta đây chính là bá chủ <laughs> à, nè cái tên đại bàng kia ta nói cho người biết nha Ngươi ngươi làm gì ta cũng được Nhưng mà ngươi không được đụng đến người bạn vô mốt của ta đâu đó Không hỏi là ta ta, ta sẽ tiêu diệt ngươi đó Vô vô mốt ơi sao bây, bây, bây giờ bây giờ bây giờ bọn mình phải làm gì đây Phong à Hả Tôi nghĩ đây là cách duy nhất có thể cứu được cậu Cậu sẽ bại là bạn tốt của tôi ra, Phong cỡ cố lên đôi cái đôi cánh của nó các bạn ơi cho nên nó bị rơi xuống dưới nè vô mốt vô mốt thì sao vô mốt vô mốt ơi ông tỉnh dậy đi vô mốt nè nè nè nha tôi nói ông nha ông ông đừng có làm tôi sợ nha tôi không có giỡn đâu đó ông ông là ông là người đến từ hành tinh vô mốt mà ông đâu có thể nào mà mà yếu mà yếu đến như vậy được đâu đúng không ông ông, ông rơi từ trên đó xuống ông ông ông vẫn bình thường mà đúng không vô mốt vô mốt vô mốt ông đừng có làm tôi sợ nha vô mốt không số 4 Trời ơi Tại sao à, à, vậy à, Tại sao ông ngất xỉu mà ông vẫn mở mắt vậy hả vô bốn à, Vô bốn Ủa cái gì người ta đang khóc mà ai cười vậy Ai cười Gì gì cười hoài vậy ông Bụt Trời người ta đang buồn mà ông Bụt cười hoài vậy ông Bụt Tại sao con khóc Ông Bụt ơi <laughs> bạn của con bị té từ trên cây đậu xuống Giờ ngất xỉu rồi ông Bụt ơi à, à, à. Thì ra là vậy Ồ oh. Tạm biệt Cái gì kỳ vậy? Ê Ê cái gì kỳ vậy? Ủa tính ra là Quái ông ông Bụt Ông Bụt Ủa tính ra là ông hỏi con là vì sao con không bây giờ ông phải cứu bạn con chứ sao ông bỏ đi vậy quá Chỉ con trình bày là bạn con bị ngã từ trên cây đậu thần xuống ngã chiều cao như thế mà làm sao mà có không có vấn đề gì được Trời đất ơi, chắc chắn là phải có vấn đề rồi Làm sao người ta làm gì được, tạm biệt Đúng Ê. rồi ơi nhưng mà nhưng mà ông ơi con nói ông nghe nè Hồi nãy con có mua cái cây đậu này của ông với giá một ngàn kim cương á nhưng mà bây giờ á bạn ờ. con đang giữ kim cương mà bạn con ngất mất tiêu rồi vậy là không có kim cương trả cho ông đâu Đấy, thế là không không không không không không được đây đây đây không sao không sao bạn con đúng không trời dạ dạ ta bạn là con người tốt bụng, ta, ta là người tốt bụng đó là thấy khó khăn thì ta giúp đỡ thấy gọi là dạ, ai dạ. đó gọi là có vấn đề gì ta ta, ta làm hết thôi dạ, dạ, bạn con đây ờ. đúng không trời bạn con đây, bạn đây. con ta sẽ gọi là cho con một hạt đậu thần khác hạt đậu thần hạt đậu thần hơn ờ. đúng vậy đâu nó sẽ giúp cho bạn con có thể gọi là tỉnh dậy và đưa đưa kim cương cho ta ơ à, dạ dạ trời cái hạt đậu thần này khi bạn con ăn vô bạn con sẽ sẽ tỉnh dậy ha ông ông ông ông bụt tất nhiên rồi ta à. nói cái gì thì nó phải đúng dạ Bây giờ dạ con dạ. cho bạn con ăn đi à, à, vô vô boss ông ăn đi ông ăn đi nhanh lên vô boss vô boss ơi ông ông ông ông thấy trong người sao vô boss vô boss nhức đầu à ủa à. ủa Vô boss, trời ơi, ông làm tôi sợ muốn chết luôn á Vô boss ơi à. à <laughs> ai mà biết được trời ơi <laughs> vô boss ơi lại tôi ôm ông cái ờ, ôm ông cái rồi trời ơi ờ, <laughs> trời tôi nói ông nghe nè tôi sợ ông mà bị cái chuyện gì á thì ai mà đi phiêu lưu cùng cùng với tôi đi giải cứu thế giới nữa đây tôi mừng quá ơi ừ. à, ờ, đúng rồi à, cảm cảm ơn ông bụt nhiều nha ông bụt trời nhờ có ông mà bây giờ bạn con mới tỉnh dậy rồi à, xin giới thiệu với ông mod đây chính là ông bụt người đã cứu vô mod đó Ui cảm ơn bột nha Rồi thay vì sự cảm ơn đó Con tặng ông bột à, sữa uống nè Sữa cho bột Rồi cảm ơn con nha Tao cũng thích sữa này nè Nhưng mà á, nó điều quan trọng ở đây á, là tao cũng cần phải cảm ơn hai cậu Thật ra con chim này chính là thú cưng của ta Chính vì Ủa? nó ăn một hạt nợ thần nên là nó đã có sức mạnh Và nó đi phá làng, phá xóm, đi phá tất cả mọi nơi Thật sự là ta không thể nào mà bắt được nó Nhờ có hai cậu mà ta mới bắt được nó đó Cảm oh. ơn hai cậu nhiều nha Wow Trời ơi bạn ơi Thì ra cái con chim đại bàng này chính là thú cưng của ông Bụt Nhưng mà do nó ăn một hạt đậu thần cho nên nó có được sức mạnh Và nó mới đi quậy phá vậy nè Ôi trời ơi, thì ra như vậy Dạ Vậy thì bây giờ ờ. con ờ, bọn con xin giao lại cái con ờ, đại bàng này cho ông Bụt nha ông Bụt Ờ, ông Bụt không có gì cả. kỹ kỹ nha sợ lắm ông bụt ơi đúng Đi rồi lắm. ông về á ông <laughs> ông mua ông mua một một cái cái cái cái cách sắt á ông ông nhốt nó vô ôi trời ơi ờ, ờ, ờ, ta ta biết rồi cảm ơn hai cậu nha thôi dạ, hai dạ. cậu đi về đi dạ dạ bà dạ, con đi đây ôi vô mốt rồi vô mốt rồi vô mốt rồi Thời, tính ra hồi hồi nãy á, tính kêu ông dậy để gọi là lấy một ngàn kim cương trả cho ông bụt mà ông bụt cũng quên thôi đi đi đi đi ừ, đi đi đi <laughs> quên mất hình như là mình thiếu một nghìn kim cương đúng không ta ê trời ơi ai con ai ai ai dạ rồi rồi rồi rồi ông ông bụt bình tĩnh ông bụt bình tĩnh trời ơi, chạy không được rồi vô mốt ơi ổng là ông bụt á <laughs> vô mốt ông đưa tôi ngàn kim cương như tôi trả cho ông bụt vô mốt ông bụt ơi ủa sao lại tôi vậy <laughs> à. thì hình như là là lần trước chúng ta đã giải cứu được công chúa kim cương á Sao công chúa kim cương có tặng cho chúng ta gọi là kim cương á Nguyên một rương luôn mà Thôi thôi tạ trả trả trong à, bột đi Rồi ờ, biết rồi nè ăn bột bột lấy đi đó, trả cho đây, đây là các cậu đưa nha chứ không phải là ta gọi là ta đòi nha cảm ơn chỗ nhiều quá nhiều quá tiền của tôi đâu ra mất tiền vậy à, thôi không sao đâu dâu mốt chúng ta đi tiêu diệt quái vật chúng ta sẽ kiếm được nhiều hơn nữa mà yên tâm đi rồi con cảm ơn ông bụt nhiều nha ông bụt chúng con cảm ơn ờ, ông bye bye ông bụt rồi cảm ơn kim cương lấp lạnh nha trời ơi lấp lạnh quá ờ. đẹp quá đó mấy bạn thấy không bọn mình là những người giữ lời hứa đó bọn mình hứa trả kim cương thì mình phải trả lại cho ông bụt liền bạn thấy không không đấy và tập này mình đã cùng với Yomot bọn mình đã có được một cây đậu thần leo lên trên lâu đài trên bầu trời và tiêu diệt con gọi là quái vật chim đại bàng mấy bạn thấy tập này có hay hay không nếu thấy hay hãy để lại bình luận bên dưới và nhớ nhấn nút like like like like like video này ủng hộ cho video của mình nha và đừng quên subscribe đăng ký kênh youtube của mình nữa nha mọi người còn bây giờ thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây à mà quên nữa mình có một câu hỏi này muốn dành cho mấy bạn các bạn hãy nhớ trả lời ở phía bên dưới để cho mình biết nha mấy bạn muốn tập sâu phòng ông sẽ giải cứu trái đất hay là lên trên mặt trăng để tiêu diệt quái vật trên mặt trăng thì bạn hãy nhớ cơm mình xuống bên dưới cho mình biết nha còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em trong video sau nha tạm biệt một cảm giác thật dầu mòn Hello team, hello team